à, ờ, như quý khách có thể thấy thì à, chiếc xe Isuzu Highlander bản à, V-Spec 8 chỗ cho nên là cái à, khoang nội thất cũng khá là rộng rãi xe chạy cũng à, khá là bốc đây là dòng xe máy dầu turbo sản xuất năm 2004 mang thương hiệu của Nhật Bản hộp số sàn 5 cấp ra vào số khá là nhẹ nhàng trơn mượt đấy hai dàn lạnh độc lập đây là dàn lạnh ở trên à, trần xe làm cho cái à, khoang nội thất mát rất là nhanh trần xe rằng là trần nỉ cũng à, còn khá là đẹp xe chạy cũng khá là bốc rất là đầm xe đây là dòng xe máy dầu tuy nhiên mà cái máy nổ rất là êm nhỏ đặc biệt thì à, dòng xe này à, rất là tiết kiệm nhiên liệu máy dầu turbo chỉ khoảng 7 à, đến 8 lít dầu trên 100 km phụ tùng của dòng xe này thì cũng khá là dễ dàng tìm kiếm ở thị trường Việt Nam chúng ta chúng ta có thể thay thế ở bất cứ mọi nơi nào và bây giờ thì chúng ta cùng tìm hiểu chi tiết của chiếc xe này xem như thế nào nhé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 phần sơn phần dàn đồng còn khá là đẹp với dạng là bánh treo cửa mở sang bên hông xe này à, được đăng ký tư nhân chính chủ chúng tôi mua của một khách hàng ở à, Gia Lai biển 5 số chúng tôi cam kết là không một ngày chạy dịch vụ hay là taxi không đâm đụng hay là ngập nước toàn bộ phần ngoại thất à, như quý vị thấy là còn khá là đẹp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 đây là cụm bánh trước ở à, bên phụ đấy quý vị đấy vỏ xe còn khá là mới toàn bộ à, các cái tấm nhựa trong à, hộc dè này cũng còn khá là đẹp cùng đèn pha với dạng đèn pha halogen dạng đèn lớn đèn gầm thì cũng đã được độ lên đèn led cho nên là bám đường khá là tốt logo thương hiệu Isuzu cụm đèn pha ở bên tài tất cả vẫn còn à, khá là đẹp rất là trong đấy đèn gầm được à, độ dạng đèn led cho nên là bám đường rất là tốt đây là cụm bánh trước ở bên tài đây với à, dạng mâm đúc 6 chấu khá là chắc chắn vỏ xe cũng còn khá là mới toàn bộ hộc dè hệ thống cua lốp quay cận cảnh cho quý vị thấy rõ tương đối đẹp sản xuất năm 2004 dòng xe mang thương hiệu Nhật Bản Isuzu Highlander Turbo đấy quý vị thấy không toàn bộ các cái đường gân chỉ vẫn còn rất là liền mạch còn đây là cụm bánh xe sau ở bên uh, tài đây chắc uh, cũng không cần phải nói quá nhiều 158 triệu đồng giá trên đã bao gồm phí rút hồ sơ cho quý khách trên toàn quốc nhưng chưa bao gồm phí vận chuyển cho quý khách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 bấm uh, cửa kính cũng rất là nhẹ nhàng nách cửa bệ lên xuống đóng mở cửa rất là nhẹ nhàng không hề có cái hiện tượng gì là cọ kẹt cả khung cửa này cột hệ thống gioăng cao su còn khá là đẹp không hề có cái dấu hiệu gì là cong vênh hay là móc méo cả đấy vẫn còn cái tem của ờ, hãng sản xuất ở trên cánh cửa của chiếc xe chốt khóa bản lề cánh cửa sau bật lên xuống không hề có cái dấu hiệu gì là móc méo hay là cong vênh cả vô lăng bốn chấu có à, trang bị hệ thống trợ lực cho nên là đánh lái khá là nhẹ nhàng có à, bọc một cái lớp da cầm khá là chắc tay đấy vẫn còn các cái tấm ờ, ốp ở trên à, mặt dưỡng của chiếc xe khá là đẹp xe trang bị hai dàn lạnh độc lập hộp số sàn 5 cấp vẫn còn rất là rõ số các cái hộp để đồ ở bên ờ, cạnh ghế tài xế trần xe đây dạng trần nỉ còn ờ, khá là đẹp hai dàn lạnh ờ, hai dàn lạnh độc lập cho nên là cái khoang nội thất làm lạnh rất là nhanh toàn bộ ghế vẫn là được bọc da với hai cái màu là màu nâu với màu đen đây là cánh cửa sau ở bên tài đấy phần tắp bi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 cũng còn khá là đẹp quay cận cảnh và chi tiết à, cho quý vị thấy rõ cốp xe cũng à, khá là rộng rãi đấy vẫn còn à, đầy đủ các cái dấu đinh tán của hãng sản xuất ở trên cốp xe không hề có cái dấu hiệu gì là móc méo hay là cong vênh cả cánh cửa của cốp cũng khá là chắc chắn đấy dàn lạnh ở trên trần xe làm lạnh rất là nhanh rất là sâu dạng là trần nỉ khá là đẹp khoảng nội thất vị trí ngồi khá là rộng rãi không hề có cái hiện tượng gì là gò bó cả còn đây là cánh cửa sau ở bên tài này xin lỗi ở bên phụ này toàn bộ gioăng cao su keo chỉ còn khá là đẹp phần tắp bi chốt khóa hàng ghế, ghế ờ, uh, ngồi cũng khá là thoải mái đây là cánh cửa trước ở bên ờ, phụ đây quay cận cảnh và chi tiết ờ, cho quý vị thấy rõ chiếc xe có như thế nào ô tô Cân Anh mô tả đúng như vậy không hề thêm bớt qua cái video clip này thì quý khách cũng có thể có cảm nhận được 90% về chất lượng của chiếc xe ghế tài xế ghế phụ ngồi rất là linh hoạt bây giờ chúng ta xem phần máy của chiếc xe này nhá Isuzu Highlander trang bị cái à, động cơ dầu 2.5 turbo cho nên là cực kỳ là tiết kiệm nhiên liệu máy nổ khá là nhỏ êm ái đặc biệt chạy rất là bốc với chiếc xe này thì à, theo như ô tô Kiên ờ, Anh trải nghiệm thì ờ, nó chỉ tiêu thụ khoảng 7 đến 8 lít dầu trên 100 km phần uh, nắp cabo này dàn đồng dàn chassis các cái tấm nỉ vẫn là còn của xe khá là đẹp khá là dày máy rất là lành không có cái hiện tượng gì là hư hỏng vặt cả đấy toàn bộ khoang máy quý vị thấy rất là sạch sẽ khô ráo Đấy, máy dầu turbo 2.5 máy nổ rất là êm chút nữa chúng tôi sẽ nổ máy à, cho quý vị à, xem và cảm nhận về máy của chiếc xe phần à, mặt ở phía trước này. đấy chúng tôi nổ máy rồi đó quý vị thấy không máy nổ khá là êm ái để một lần là nổ lên, máy chạy rất là bốc toàn bộ à, dàn đồng dàn máy cũng rất là sạch sẽ khô ráo không hề có cái hiện tượng gì là đổ dầu nhớt cả thành dàn đầu xe rất là cứng cáp máy dầu 2.5 turbo cực kỳ là tiết kiệm nhiên liệu máy rất là bốc rất là mạnh với giá 158 triệu đồng quá hợp lý cho một chiếc xe 8 chỗ máy dầu mang thương hiệu của Nhật Bản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 bệ máy rất là đẹp còn đây là gầm máy ở phía sau này xin lỗi bên hông này đây quay từ phía trước ra phía sau cho quý vị thấy khá là chắc chắn máy đang nổ đấy quý vị rất là êm khi xe chạy thì ờ, không hề có cái hiện tượng gì là rung lắc cả xe chạy rất là đầm rất là bốc đặc biệt là máy dầu turbo cực kỳ là tiết kiệm nhiên liệu còn đây là phần gầm à, quay từ à, phía sau xe đây đấy quý vị thấy toàn bộ à, hệ thống gầm xe ở phía sau khá là chắc chắn các cái đầu rô tin hệ thống giảm sóc không hề có cái hiện tượng gì là mục ngọt cả thế thì vừa rồi quý khách đã xem chi tiết của chiếc Isuzu Highlander trân trọng cảm ơn chào tạm biệt và hẹn gặp lại ở những video tiếp theo